ừ. thì vợ em bắt đầu mới lên tiếng nói là thôi giờ em buồn ngủ á ừ. thôi em mình đi ngủ đi đó dạng vậy đó đã rồi kiểu này vô rồi. À. à, vô rồi à. thì bắt đầu em cũng ờ, chở em chở vợ em đi vô ờ, khách sạn ừ. lúc đó em tính bỏ ra nhưng mà bỏ ra cái kiểu mà mình đóng kịch thôi mình cũng tử thế vậy khi mà em bỏ ra khỏi cửa thì vợ em nói anh ở lại với em tại vì em sợ ma lắm ừ. đó rồi thì em ở lại em ở lại thì ờ, vợ em tấn đứa gối giữa ừ. tấn gối giữa thì em hai hai đứa cũng nhắm mắt ngủ ừ. nhưng mà cái trong cái cái lòng em á là em nghĩ là thì lỡ vô nằm giả, bộ nhắm mắt chút xíu thôi ừ. <laughs> rồi à, mình à, tính sao ừ. nhưng mà do mòn mỏi quá ba bốn giờ sáng rồi mệt quá rồi ngủ luôn mình ngủ luôn ngủ tới bảy tám giờ sáng dậy rồi vợ em em mới khiêu nó giờ em về em mới tức em tức cho mình mày làm vậy sao cái kiểu vậy á ờ, đối mà với chính mình dạ dạ nhưng mà khi đó mình lỡ đóng đóng tròn phải đóng tròn cái vai đúng không mình phải đóng kịch đóng vai người tử tế là đúng rồi dạ. người tử tế một thanh niên trong sạch dạ dạ nghiêm túc lúc mà chồng em ngủ luôn không làm gì hết cảm giác em sao mình thì nói chung là nhiều khi em ngủ nhưng mà trong lòng nhiều khi sao không làm gì tôi đi trời xong giấc ngủ là thăng luôn thăng dạ, tới sáng dạ rồi khi đưa em về á thì em nghĩ trong lòng anh này tốt nhưng mà đâu có nghĩ là ở trong bụng ổng đang gài kế để dụ mình đâu Em chào à, anh Quốc Thuận và chị Hồng Văn ừ. Em là Kiều My à, Năm nay em 26 tuổi Hiện em đang làm việc và sinh sống tại Sài Gòn Em Rồi. làm công việc gì vậy? Dạ kinh doanh nông sản về ừ. À, tất cả các mặt đậu với lại bột, gạo, đồ. Vậy à? Dạ bò sĩ. Ngũ cốc đúng không? Dạ đúng. Mà rồi. ở đâu ở đâu vậy? Dạ ở quận 5 ạ. À. Ở quận 5 phải không? Gần Thuận Kiều Plaza không? Dạ đúng. ừ. Trời ơi vậy là hàng xóm rồi. Thôi vậy mời đêm nay đi coi kịch ở chợ lớn luôn đi. Okay. À, rồi mời em. À, xin chào chị Hồng Dân và anh Quốc Thuận. Em tên là Trọng Sang, năm nay em 28 tuổi em hiện đang ờ, sinh sống và làm việc tại Sài Gòn luôn ừ. à, nói chung là hai vợ chồng em là chung nghề coi như là chung nghề bởi vì dễ kiểm soát nhau lắm nghe <laughs> lần đầu tiên hai em quen nhau là như thế nào nói chung là lần đầu tiên á em quen anh này á là gọi là không có ấn tượng gì hết á ừ. mà mình ghim là ổng ghim nữa mà quen ở đâu tụi à. em chơi quen nhau ở trên mạng ừ. thì có cái anh anh chủ lúc ở đó ảnh mời em vô tháng sau ảnh nhắn tin là ảnh hỏi em thì ờ, em có vô đi dạo này em đang ế phải không cái <laughs> em quay qua em nói ờ, ủa sao biết em ế ổng nói ờ, thôi vô đi túp này á chai đẹp nhiều lắm cái máu ghe cái máu mà nổi ờ, mê trai á mê trai á nghe là rần rần em em bay vô liền em nhắn tin em nhắn mà cái kiểu dạng như cái bản tính em nó hòa đồng á ừ. À. giống như là ai mình cũng thăng hết á em nhắn tin hồi cái ông này nè tự đâu ổng chui vô ổng thả thính à, người yêu mà không nhắn tin với mình 6 tháng á có phải là bị đá không à, em hỏi em hỏi đã thính như vậy trong khi đó em quay qua em hỏi uh, anh ơi anh im luôn không trả lời em luôn cái ừ. giống như là mình là cái con người vô hình vậy đó à. im luôn lúc có đó... phải là sang lúc đó là đang bận coi như là chít chát với những cái phòng khác không <laughs> dạ tại vì à, em có thói quen đó là em vô một cái group đó thì em thấy là những cái bạn gái mà vừa mắt mình á là em nhắn tin hết Ồ. <laughs> À. Thả hết. Dạ, em, em, em Rồi. nhắn thường là thí dụ như là thiên thần là có thật ừ. hay là à, em em có bản đồ không là anh có anh bị lạc đường rồi cái kiểu vậy thả thính vậy ừ. thì em cũng thấy uh, ờ, bản này thì cũng dễ thương ừ. em à. mới nhắn là em ở đâu anh phi châu tới đó <laughs> nhưng mà à, vợ em thì à, nhắn tin là em ở quận 12 hai À. em luôn chị em, một phát một ba ngày sau mới trả lời xa quá đúng không xa quá là lúc đó là chập hai chập dạ. hai là em viêm ở trong lòng rồi đó chủ trương của em là không quen xa tại vì nhiều khi em lười quá <laughs> rồi vậy thì làm sao mà các bạn đến được với nhau anh trong một cái lần uh, up lớp cái lớp của em á là được một cái là hay tổ chức ca hát lắm ừ. để à, thỏa mãn đam mê á thứ nhất là em cũng đam mê hát hò ừ. rồi à, em dựa vào cái thế mạnh đó đó để em ờ, em cưa gái ừ. <laughs> thì em thấy chỉ có mỗi ờ, vợ em á là dễ thương thôi ừ. đẹp mà bắt đầu cái em thể hiện rồi em hát hò rồi cái kiểu là em lúc nào cũng tập trung và em nhìn để em em chiếm lấy lôi cái kéo tim. lôi dạ, kéo đối tượng dạ. đó lúc đó thì em thực sự là em bị ảo tưởng <laughs> em bị ảo tưởng là em hát em hát quá hay ồ, ồ tại vì thực sự là em hát không hay đâu <laughs> nó không phải nói là dở ừ. nhưng mà sau này khi em hỏi vợ em á anh hát có hay không thì vợ em nói là anh hát hay lắm nhưng mà cái lý do tại sao vợ em khen vậy tại vì vợ em hát quá dở <laughs> vợ em hát quá dở nên thấy ai hát cũng hay hết thì ra là vậy dạ sau cái buổi hát đó đó thì đi tăng hai đi à, ăn lẩu thôi ăn lẩu thì ừ. à, em ngồi đối diện vợ em mà có cái anh bạn kia anh cũng thích vợ em ngồi kế vợ em nữa nhưng mà vợ em không thích vợ em đuổi ra à, anh anh đi chỗ khác đi cái buổi cái buổi dạ. tiệc đó là có uống rượu uống bia không dạ không dạ không sau tăng hai đó thì tới tăng ba ừ. tăng ba thì em hỏi là em về một mình vậy có nguy hiểm không ừ. ừ. à, có cần anh đưa về không thì thì vợ em cái kiểu cũng bật đèn xanh đó ừ. nói ơi khuya rồi chị em đóng cửa không có mở đâu mẹ em khó lắm mẹ em dặn nếu mà đi chơi là phải về trước 12 giờ cũng sau 12 giờ là đi luôn, luôn đi được có về <laughs> đúng không dạ, dạ kiểu kiểu vậy á dạ. thôi để anh tiễn em về à. mà về đâu thì không biết <laughs> rồi coi như là về đó em về đó là về quán cà phê cà phê em em với vợ em nói chuyện tới 3 giờ sáng luôn à. không có gì để nói nữa mòn mỏi ừ. thì vợ em bắt đầu mới lên tiếng nói là thôi giờ em buồn ngủ á ừ thôi em mình đi ngủ đi đó dạng vậy đó nè rồi kiểu này vô rồi. À, vô rồi thì bắt đầu em cũng ờ, chở em chở vợ em đi vô uh, khách sạn ừ. lúc đó em tính bỏ ra nhưng mà bỏ ra cái kiểu mà mình đóng kịch thôi mình cũng tử thế <laughs> vậy á à. khi mà em bỏ ra khỏi cửa thì giờ em nói anh ở lại với em tại vì em sợ ma lắm ừ. đó rồi thì em ở lại em ở lại thì ờ, vợ em tấn cái gối giữa ừ. tấn gối giữa thì em hai hai đứa cũng nhắm mắt ngủ ừ. nhưng mà cái trong cái cái lòng em á là em nghĩ là thì mình lỡ vô nằm mình giả bộ nhắm mắt chút xíu thôi <laughs> rồi à, mình à, tính sao ừ. nhưng mà do mòn mỏi quá ba bốn giờ sáng rồi mệt quá rồi ngủ luôn mình ngủ luôn ngủ tới bảy tám giờ sáng dậy rồi à, vợ em mới khiều nó giờ em về em mới tức em tức tụi mình mày làm gì sao cái kiểu vậy á ừ, đối mà với chính mình dạ dạ nhưng mà khi đó mình lỡ đóng đóng tròn phải đóng tròn cái vai ừ. đúng không mình phải đóng kịch đóng cái vai người tử tế là đúng rồi dạ. người tử tế một thanh niên trong sạch dạ dạ đó. nghiêm túc lúc mà chồng em ngủ luôn không làm gì hết cảm giác em sao mình thì nói chung là nhiều khi em ngủ nhưng mà trong lòng những cái sao không làm gì tôi đi trời xong giấc ngủ là thăng luôn thăng à, tới sáng dạ rồi khi đưa em về á thì em nghĩ trong lòng anh này tốt nhưng mà đâu có nghĩ là ở trong bụng ổng đang gài kế để dụ mình đâu thì mình nghĩ trong bụng là anh này tốt à. chắc mình phải tìm hiểu ghi điểm đó đúng dạ, không đúng ừ. rồi à. đâu có nghĩ là ổng đưa em về tưởng đâu ổng đưa hết hết đường hết đi về tới nhà đâu đưa tới nửa đường ổng quay đầu xe ổng bay về luôn rồi ổng xa sao xa <laughs> quá, em rồi em nói thôi giờ nhà em có việc thôi anh về trước thôi để hôm khác mình gặp sau ừ. nhưng mà thực chất là khi mà chạy ra ban ngày như vậy á em thấy da giờ em trắng lắm Ừ. em thêm thích em nói trời ơi đúng mẫu người mình rồi lúc đó em mới mở lời em mới nói là thôi um, anh với em về đổi avatar nhau đi ừ. tức có nghĩa là quen nhau đó ờ, đổi à, avatar à. thì từ đó là quen nhau luôn đó chị à vậy dạ. đó hả trời ơi cái buổi đầu tiên gặp nó cũng trất quớt quá ha <laughs> là lúc đó em em suy nghĩ về giới tính rồi đó ừ. bạn này cái phong cách bạn cái style bạn cũng ngon lành lắm ừ. nhưng mà cái kiểu mà trắng trắng hơi công tử chút mình đang suy nghĩ là mình có quen nhầm người không trời à, mình mình đang suy nghĩ cái giống như nữa em không cống cống dạ, đúng đúng ừ, rồi dạ. rồi ờ, cái lần đầu tiên mà dẫn về nhà nữa vừa dẫn về cái cái cô người làm á bà nói ờ, sang rồi sao tao nhìn mày giống bd quá vậy tự <laughs> nhiên sáng xuống đi làm tự nhiên tha son chi vậy má đó môi đỏ chói à trong đầu mình suy nghĩ lại nữa cái giới tính của ổng nó nó nó cứ làm cho mình phân vân á nó có 50 50 mươi dạ, hay không á ừ dạ xong cái lúc đầu mà quen nhau lâu á một tuần giận một lần giận hơn dạ ổng có một bạn rất là thân thì ổng ổng cứ nhắn tin với người ta hoài à người đó nhắn ông này trả lời mà mình thì nhắn tin cho ổng á thì ổng không có trả lời liền đâu thủng thẳng không trả lời dạ đúng ừ. rồi em tức mà em ghen luôn nhiều khi em mới nhắn tin em hỏi là anh ơi nhiều khi em không biết em là bạn gái của anh hay là cái bạn đó là bạn gái của anh nữa. cái người bạn trai kia lý do gì mà em lại bên trọng bên khinh với với cái người bạn gái này của em dạ tại vì à, cái người bạn đó, đó là nói chuyện với em á rất là hợp mà và nói nhiều cái chủ đề lắm ừ. nói chuyện trên trời dưới đất đủ thứ ừ. vấn đề hết á ừ. giống như là hợp gu á ừ. còn vợ em thì à, hạn hẹp hơn không không ừ. có nói chuyện cởi mở với em mấy vấn đề đó hơn ừ. nhưng mà tại thì, vì thì... đa số anh có nói với em đâu anh nói với bạn anh không mà anh chặt với bạn anh không à. mà chị hỏi cái người đàn ông đó đã có vợ chưa <laughs> dạ bạn đó còn độc thân và bằng tuổi em luôn nhưng tới mà, bây giờ luôn nhưng, dạ nhưng tới mà... bây giờ luôn rồi sau khi mà em test chồng em đó thì á em có thể bây giờ khẳng định một câu dùm cho chị với anh thuận là cho yên tâm là cái người đàn ông này 50 50 hay là trăm phần trăm thuần chủng dạ em còn 98 phần trăm còn hai phần trăm nghĩa thì vẫn còn nghi ngờ hai phần trăm có các em là yêu nhau bao lâu thì mới cưới dạ ba dạ, năm, năm ba năm, năm. Dạ. Ủa, nhưng mà là em có lúc trước khi yêu á là em có thường xuyên về quê của vợ không dạ có về quê vợ là một cái kỷ, kỷ niệm đáng nhớ quê vợ em thì nó không xa lắm đâu mà nó nó nằm ngoài đảo á chị à. đảo đó là thuộc uh, tỉnh kiên giang phú quý hả dạ đảo ờ, hòn nghệ hòn nghệ em lên xe em cứ hỏi hoài em cứ hỏi là tới chưa em tới chưa em sao lâu quá vậy dạ em cứ nói chút nữa gần tới anh sắp tới, tới rồi đó sắp tới rồi cứ vậy hoài à thật ra tới nơi là tới cái cái bến bến phà có nhiều cái ghe lắm mà cái ghe lớn không mà tàu đánh cá đó thì em cứ lúc đó em thấy rất là háo hức em nói là nào giờ là mình không không có đi biển mà đi ra đi cái kiểu tàu vậy thấy nó cũng lạ thú vị thử trải nghiệm coi sao nhưng mà đợi một hồi lâu á thấy đằng xa xa tự nhiên thấy cái chiếc, chiếc ghe có chút xíu vỏ <laughs> lại đó dạ ghe, đúng rồi ghe vỏ lại như cái xuồng dạ cái xuồng ba lá nhánh nè à. bắt đầu em bị tuột cảm xúc ừ. về hụt hẫng luôn trời đất ơi nghĩ sao đi cái ghe mà cái giữa biển mênh mông vậy mà lúc đó là năm người cộng thêm là cái cái ờ, là là cha ông cha cha cha của vợ em ừ. đích thân ra đón oh. dạ mà ngồi bao lâu mới tới nhà hình như là hai tiếng đồng hồ dạ lên lên trên biển không lên lên trên biển rồi à. lúc cứ cưới nhau giờ là về được mấy lần rồi dạ cũng nhiều rồi em bây giờ là có thuyền lớn luôn chưa dạ, dạ chưa. chưa vẫn vậy đúng không dạ nhiều khi em đi đường xa bực bội vậy nhưng mà khi em thấy cha của vợ em á thấy ờ, thấy chất phát á thấy hiền rồi thấy ờ, trên cái chiếc ghe nhỏ đó một cái ừ. người đàn ông mà mà lên lên giữa biển vậy để, mưu sinh vậy em thấy thương thương vợ. em thấy thương vợ thương. thương cho cho cho gia đình vợ em hơn ừ. lúc đó là em mới bắt đầu là em em bắt đầu có suy nghĩ là cái người này nè mình phải, phải chở đặc che. biệt với mình, rồi đó mình phải chở che dạ. phải bảo bọc Nhưng... Dạ. cái tình yêu của hai đứa nó cũng dễ thương đáng ừ, yêu quá ừ. lấy nhau được mấy năm rồi dạ được hai năm hai năm có à. em bé chưa cưng dạ có một bé gái à. một bé gái rồi vậy là trăm phần trăm rồi à, ở đâu ra mà hai có nghĩa là gì nè bây giờ tới cái phần ừ. em em biết cái chương trình vợ chồng son cái đặc sản là gì không dạ cái phần gì biết không bốc phốt nè bốc phốt bốc phốt dạ. gặp mặt đó sao sang có thật xấu gì không sang thú vị lắm nè tật xấu cũng nhiều lắm vợ em á thì à, em nhà em là cái tánh em á là thích gọn gàng ừ. kỹ nữa mà vợ em thì hay bừa bộn á em hay kêu là ừ cái này sao em không dọn đi cái kia không dọn đi thì vợ em lúc nào cũng hứa hẹn á trả giá ừ. hẹn giờ không ạ chút đi để từ chút từ đi. đi từ từ đó. mà từ từ là không có làm ừ. mà khi mà em làm á em làm thì em mới càm ràm có gì thật xấu nữa là thứ hai nữa là hay hay đem điện thoại vô nhà vệ sinh lắm là ở lâu dạ, lắm đúng không dạ ở lâu lắm như vậy là hại sức khỏe với lại không có được vệ sinh dạ lắm. không phải đâu tại vì ờ, em ờ, ngoài cái ờ, phụ ổng kinh doanh cái mặt hàng nông sản còn cái cái cái phụ là em kinh doanh online thời trang ừ. nhưng mà mình mình phải trực cái điện thoại 24 24 để trả lời tư vấn khách ừ. thì mỗi lần mà ăn cũng cầm điện thoại ngủ cũng cầm điện thoại đi toilet cũng phải đem theo cái điện thoại nữa rồi, ờ, rồi em nữa? có ghen với cái điện thoại không dạ không em ờ, người ờ, thoải mái lắm em không ghen đâu nhưng mà vợ em thì ghen ghen dữ lắm từ lúc mà lấy về á thì facebook của em á coi như là em không dám like ai hết trơn <laughs> fan nữ là chắc bị anh fan hết đúng không dạ có như Lóc là không hết. giảm tương tác á hình em đăng thì á, dưới có dưới 30 like Rồi <laughs> trước khi có vợ là chắc trăm mấy đâu dạ dạ cũng tầm tạm dạ, vậy ba mươi trai nhắn tin với em thì ổng cầm cái máy ổng trả lời ổng hẹn người ta ra ổng đòi đánh người ta mới ghê mà cái thằng kia sáu muối to con vậy nè ổng đòi hẹn ừ mày ra đây đi tao quất mày liền chị nghĩ cái thân hình vậy nó ra đấm một phát một nằm sách phải lai là ổng ghen với em đúng không dạ. nhân đây chuyển rồi đó chuyển qua em đó bây giờ tật xấu của là gì dạ tật xấu thì có cái tính là kỹ kỹ mà tới má chồng em á mỗi lần mà lên nhà chơi á dịnh cái tay vô tường cũng cho nữa sợ sợ dơ tay dơ tường rồi mỗi khi mà sinh em bé tóc em hay rụng mỗi lần rụng cái ờ, ông lấy cái chỗ ông quét ông lụm ông quét ông lụm ông quét ông lụm em nói trời anh ơi sinh tóc rụng là chuyện bình thường thì bây giờ đợi từ đây tới tối đi quét cũng được ông nói trời là trời biết cái tính anh kỹ mà đi tới đâu tóc rụng tới đó rồi có cái tật lãm nhảm nữa nói cái gì làm kêu em làm gì mà em chưa làm nữa làm lảm nhảm lem bèm á bị dạ, bệnh lem dạ. bem á dạ có cái tật đó đó còn cái tính xấu cực kỳ luôn là chuyên gia làm buổi sáng tới buổi chiều cái mùi cơ thể á, nó hôi á rồi cái quần á ổng đi tắm á ông cởi cái quần cao ông được em chạy vòng vòng vòng vòng cái nhà vậy đó rồi ông phải chùm lên ông chùm ông chùm lên cho mình bằng được đó cố tính dạ thì nhiều khi á mình quẩn á mình đứng mình mình coi tivi á thì á ông chùm lên cái hai tay đứng sọt vậy nè còn á mà có cái ngày mà đút cơm cho con ăn á biết ổng chuẩn bị đi tắm cái liếc qua ông bên rồi chuẩn bị <laughs> chạy rượt chạy vòng vòng vòng vòng cái nhà mà rượt chừng nào chồng được cái quần vô cái đầu em thì thôi còn thêm một cái tật bệnh nữa là sao ngủ nằm mơ thấy em ngoại tình sáng sớm 4 giờ chui vô góc ngồi lướt cái điện thoại vậy nè em hỏi anh làm gì vậy em nói tôi nằm mơ thấy cô ngoại tình nè tôi biết cô nhắn tin với ai tôi mới nằm mơ tôi thấy cô ngoại tình trời ơi mộng ghen ông, cái ông, này ông tưởng tượng ông làm ông có thằng giao cách cảm á mộng ghen tự nhiên sáng sớm dặn mình vô điều kiện luôn là dặn em không? là giống như là hai ngày là đi ngang nhau là hay hát cái bài mình bước qua đời nhau á anh <laughs> hát cái bài gì đó đó rồi nhưng mà bây giờ còn bệnh đó không dạ vẫn còn à, lâu lâu mơ chừng nào mơ mới bệnh chừng nào mơ mà có mơ thường xuyên không dạ lâu lâu thôi lâu lâu dạ, mơ dạ, dạ. nhưng mà dạ. ông ngoại tình nhưng mà kêu tên con khác là sao em không có không có ngủ ngủ nằm kế em mà kêu nè mà kêu tên con nào á em mới em mới giật đầu ngồi vậy em, có ghen ngược lại không dạ không vậy là ừ. cái tên đó là tên kiếp trước của em đó hay quá bây giờ em mong muốn chồng em thay đổi cái gì nói chung là chồng em hoàn hảo hết rồi ừ. không có cái gì hết nhưng mà cái tật lẩm bẩm hay lẩm nhảm á, thì em nghĩ là lem chắc... bem thì đó ừ. cái chắc đó, cái kiểu mà không thay đổi được rồi, ờ, đâu bớt, cái lem dạ, bem đi đúng không em thì em cũng mong là trên chương trình này anh anh bớt anh lãm nhảm giùm em đi tại vì á, có con nó nó khóc vô cái lỗ tai giờ anh mà lẩm nhảm nữa cái là em bảo đảm với anh là tháng sau em đi vô nhà thương điên chắc luôn á rồi giờ tới sang em mong muốn cô ấy thay đổi điều gì à, em muốn vợ em á là là dành thời gian nấu ăn nhiều cho em hơn tại vì à, em biết á là giữ con á giữ em bé á, thì à, rất là áp lực với lại à, nó mệt lắm nó cực lắm em mong muốn là sau này thí dụ như à, con của em lớn á thì à, vợ em sẽ dành thời gian nấu ăn nhiều hơn ừ. chứ bình thường ăn ăn cơm cơm tiệm không Ủa, con hai mấy tháng quải quá dạ mười ba tháng nó nó chạy nhảy Đúng dữ lắm rồi. đâm ra cái đó mình phải dành thời gian cho bé nhiều bạn hơn. này á thì mong muốn được ăn cơm của vợ nấu bạn này là mẫu đàn ông của gia đình ờ, đấy nha ăn cơm dạ. của vợ nấu nói chung là từ cái lúc mà quen em á là hành hạ em dữ lắm đi ăn cái gì là sai em lấy đồ rồi sai mà giống như là một con ở gì đó thì ờ, bây giờ cưới là trách nhiệm với người phụ nữ là ảnh là người đứng đầu quản từ hết từ từ khi mà dạ. từ khi tới lấy về á là nó bị lật kèo bị lật ngược thế cờ dạ. đúng không là mọi à. thứ là em làm hết ừ. tập trung thời gian để lo cho bạn nhỏ của mình dạ. nghe và bạn nhỏ lớn lên chút nữa ừ, thì cô ấy ừ, đó. sẽ sáng tay vào bếp rồi nấu những cái món ăn thật ngon để mà phục vụ cho anh dạ, đúng dạ, rồi dạ. Rồi, xin rồi, cảm ơn cảm ơn tụi em nhiều dạ. à. À, con chào cô Hồng Vân, à, con, em chào anh Thuận, ừ. chào mọi người à, đang xem chương trình à, Vợ chồng son. Con tên Nguyễn Thị Trang, con năm nay là ba mấy dạ <laughs> rồi sáu ba dạ ba lăm tuổi à. hiện tại là ở nhà là con đi bán online thôi à dạ trước tiên à, con chào cô hồng <laughs> dân chào anh quốc thịnh dạ chào quý vị khán giả đang xem à, chương trình vợ chồng son dạ em là lê khâm à, nghề nghiệp là diễn viên dạ à, bây giờ là em à, mùa dịch covid ở nhà phụ bà xã dạ bán hàng online những mặt hàng em có như là da ua ăn giặt à, cơm trái sự là anh là biết khâm rất nhiều dạ. và sau này tự nhiên đụng cái thấy khâm có vợ anh dạ. rất là bất ngờ thì dạ. bây giờ anh rất muốn biết và khán giả cũng rất biết là vì lý do gì mà hai em gặp nhau dạ. và lần đầu tiên gặp nhau thì vợ em có ấn tượng gì về em hay không và ngược lại dạ lần đầu tiên gặp vợ là ở trong phòng bác à, ừ, có dạ, nghĩa là đột nhập vô phòng ta vậy không dạ có, cũng phải có ừ, tay trong tay ngoài dẫn dắt được con phải nhờ một cái thằng bạn thằng bạn đó nó có con bồ ừ. con bồ ở chung với lại bả nó kêu để nó giới thiệu cho xong nó dẫn đâu mày mày nói thiệt nó giỡn nó thiệt phòng tao tới năm con ở chung lận ừ, <laughs> trong đó có con bồ tao mày né ra thôi còn như mày muốn tán là mày tán dạ xong dẫn về thì nghĩa nghĩa một nồi dạ một người thì mộng nhiều một người thì ốm như cò ma một người thì mập như cái thùng phi một người thì không có nói gì hết dạ còn một người nó thì bồ đó đâu, dạ còn người không nói gì là bà đó à. dạ dạ không nói gì trơn á nhưng mà nhìn qua là biết là một người để ý một người đảm đang bởi vì con nhìn thấy cái bờ vai hơi bự tay hơi to <laughs> là một người gánh vác được công việc nhà Chà, dạ. quá nhìn cái đôi bàn tay cũng hơi thô kệch này không phải là cái xấu nhưng mà cái này là à, cái tốt từ từ ở trong nuôi rồi tôi tóm lại là ừ. lần đầu tiên em gặp cô gái này dạ, thích liền ấn tượng với cổ ừ. thích liền dạ Đó. và còn em thì sao trang dạ em mới đầu gặp lại anh anh cũng đi vô phòng vậy đó xong cái rồi em ngồi em nói chuyện nói hết người này tới người kia em đâu có nói đâu ông nói nhiều lắm đúng không dạ nói nhiều à. gặp ai cũng nói đó nhưng mà lúc đó con có thấy anh này anh duyên dáng rồi ảnh uh, à. mắt cười ảnh hài hước không thì con chỉ thấy là vô Sao? mà gặp ai cũng nói chuyện được hết vậy trời ừ. <laughs> hay là mình thấy kỳ là một người từ hành tinh khác <laughs> ờ, mình thấy cảm, kỳ cảm giác của con lúc đó là như thế nào mới đầu là con thấy vô duyên á à, tự nhiên mà mình để cho người ta nói mình vô duyên không ờ. nói là không mà trong khi là phòng người khác hài chưa À, dạ không đã biết từng coi anh diễn chưa không biết dạ chưa dạ luôn à hèn gì chứ coi rồi là dính liền không cần phải phán xét luôn như vậy cái tình cảm của hai em nó phát triển từ khi nào dạ thì à, không phải qua phòng gái tao hoài dạ đúng không có qua hoài được mà mỗi lần qua mình phải để một cái điểm gì đó <laughs> thả một cái gì đó rồi về thả cái gì nè thì à, xuống thì mình cũng à, gọi là để tâm chút xíu về đặc biệt có hơn người khác ừ. đó ví dụ như để gói xôi <laughs> để cái bánh đó hay để những kẹo nhỏ nhỏ thôi để hoài thế là dính đúng không dạ chắc vậy lúc đó là con con đang học ở đâu dạ con đang học à, con đang học ở dưới quận hai ấy cơ mà lúc đó khâm ở đâu dạ con ở trên bình thạnh á bình dạ. thạnh qua quận thì cũng gần qua quận dạ. 2 cũng cũng gần mà đâu gần hung hả con dạ hồi đó đi bộ với xe đạp không à đó. đâu có xe máy à vậy là xa lắc à dạ chưa dạ. có xe buýt nữa mà nhưng mà cái lúc lúc đó là em nó đi diễn rồi đúng không khâm dạ lúc đó là mới chập chững vô thôi rồi mỗi lần đi diễn như vậy á thì có chở theo fan này đi theo dạ fan này là đầu tiên em chở đi theo luôn những lần mà đi theo vậy có sự cố nào về xe cộ không dạ có chứ hồi đó thì sự cố hơi nhiều thì nhớ một buổi ờ, buổi ờ, buổi trưa đi diễn xong chở bà đi xong rồi cái đi về cái nửa đường nhớ là tới đường võ văn tần cái lỗ lốp xe cái đồng ừ. rồi xong người ta banh cái ruột ra là nó tét một khúc này ừ. nó tét một khúc bự chà bá gì luôn nói bây giờ anh giá giùm em được không nó giặt ra nó cái này có thay chứ giá gì nữa mà giá xong cái giờ hỏi anh thay cái này nhiêu anh anh nói cái này mà thay mới cũng là 35 ngàn lúc đó 35 ngàn còn lớn con tại vì xăng lúc đó có 5 ngàn lít à đúng rồi 35 ngàn xong cái dập túi ra đâu có 8 ngàn <laughs> cái quay qua bà bà đang ngồi trên lề đường em em có tiền không giờ người ta thấy này 35 ngàn mà không có tiền thay đi <laughs> nó là thay đi xong cái dạ dạ chú tay em con đi làm cái năm trời mà không có đủ tiền để thay cái lốp xe coi như là lúc bà đó nói là, bà nói ờ, câu đó dạ cho nên là con nhớ lúc đó là trong túi con có nhiêu tiền trang dạ con cũng không biết nữa chắc Tại cũng vì... cỡ 36 ngàn <laughs> nhưng mà chắc là đủ thay oxy nhưng mà lúc đó thì cái tình cảm của hai em á là nó phát triển tới đâu nè trên dạ. tình bạn chưa à, lúc đó thì là cũng trên tình bạn cỡ tám mươi rồi khi mới. nào thì hai em mới chính thức quen nhau nè sau đó khoảng thời gian cũng phải là vài tháng lúc đó là mẹ cũng vào rồi được vài lần em cũng gặp mẹ thì nói chung á lúc đó bà cũng nhiều người để ý lắm nhiều người để ý mà nhiều người đẹp trai và cao ráo hơn con nhiều mình cũng uh, mạnh mẽ lắm mới chiến thắng được những cái con người đó ờ, à, Nhanh rồi <laughs> con cũng uh, lấy lòng được mẹ sớm à, mẹ nói ờ à, thằng này nó chịu khó nè nó dễ thương nè nhà gia giáo nè thôi chịu nó đi con dạ sau này mẹ kể vậy à, <laughs> mới chịu đúng không mới chịu dạ nhưng mà cô hỏi nè rồi khâm á nó làm nghệ thuật vậy chứ mà nó có lãng mạn không mỗi một mùa lễ tết đến là nó tặng bông tặng hoa xong nó quỳ xuống rồi nó nói là ờ anh yêu em hay này kia nọ trời ơi ông đứng mà tao không thấy đâu quỳ xuống nữa ai thấy Trời, miếng quá à. chặt, chặt đó sao này trang dạ. anh ấy có lãng mạn không dạ người vậy mà không có cái gì hết trơn á không có hoa không có quà hay lễ tết cũng không có chở đi chơi gì luôn á cũng không có một lời nói mà giống như trong phim hàn quốc không có luôn á hả dạ có nói chứ không có sao được ví dụ như ngày qua lên thai á qua lên thai dạ thì à, con cũng bắt trước mua bông sô cô la sờ gì là có mà trang dạ nhưng mà mua về cái bà hỏi à, tiền mua bông để làm cái gì thà để tiền ăn cái gì mua bông làm gì <laughs> đem bông về bỏ cho mua chi vậy thì giờ mình không bị rồi con cũng bị thui chột <laughs> dạ. đó là đời đầu đúng không cái đời mà chưa cưới đúng không dạ đời chưa cưới đó à nói nào ngay thì là lúc mà quen á thì à, nói chứ mình gù cũng ghệ mà cũng phải dày công ngày lợi dụng ngày lễ để được gần vui muốn chết sao không dạ thì ngày lễ cũng chở bà đi chơi rồi rủ đi ăn ăn ốc ăn hủ tiếu dọc đường cũng là ăn khi mà cưới về rồi thì những ngày đó là không quên dạ nhưng mà trừ khi là cãi lộn thôi không có quà nhưng mà lén lén dạ lên trên giường á rồi cái con nhớ có một lần là mua chiếc nhẫn ờ, vàng ừ, nhẫn vàng đó. vàng dạ sinh nhật à sinh nhật à, sinh nhật lần duy nhất à, <laughs> mua chiếc nhẫn vàng xong rồi gói dễ thương này kia xong rồi đem vô trong cái mền đắp lại <laughs> trên giường đắp lại coi như không có gì tối lên cái con giá đòn đi ra ngoài à cái ở nhà dở ra cái lấy chụp hình <laughs> chụp hình này kia nọ ờ. và cuối cùng lấy cắt rồi à. làm của đó phải không dạ. là vẫn đeo đúng không dạ cũng đeo làm của được ừ. đeo dạ. sao lúc cái con sao trang con thấy con dạ. ta thấy sao con chỉ thấy mắc cười thôi thấy ngộ thôi thường là ngày lễ hay là sinh nhật đồ không có nhớ à. dạ nhưng mà tự nhiên bữa nay thấy cái ờ chuyện lạ ừ, xong con lấy con giấu luôn ờ nói nghe nè hai đứa là mấy đứa rồi dạ tụi con có một bé Ủa, tụi em cưới nhau là bao lâu dạ tính tới hôm nay á là được ờ, tám năm chín năm bé mấy tuổi rồi cưng Dạ bé nhà em ờ, được ờ, dạ 5 tuổi 5 tuổi Con trai đúng không? Dạ con trai dạ, Y chang thăm dạ. mà vui lắm Bây giờ đến cái phần này hấp dẫn nè ừ, Dạ đúng rồi đó chắc Hai đứa chắc thích lắm nè à, Hồi dạch mặt á Dạch mặt đó em ừ. Thôi giờ ưu tiên cho em trước đó à. Ừ. Anh ấy có tật xấu gì không? Em đã xấu rồi mà có tật xấu gì nữa Em tật đẹp không à? <laughs> cái hồi mới quen á thì không biết Tại vì lâu lâu thì mới gặp thôi thì không có biết Xong rồi cái ờ, sau này em về ở chung á thì mới lòi ra nhiều lắm Thứ nhất là bừa bộn nè Đụng đâu là thấy đó nè có cái cái này này con đẻ ra nó y chang như luôn vô phòng ngủ á mà không ngủ trước tiên á do một tiếng động gì đó ơi, đó xong rồi mới ngủ được một cái tật của rất nhiều là hai cha con đó. hai cha con cùng hai cha con ừ. ngủ thì con nó nằm chính giữa rồi mẹ nằm bên đây bà vẫn thọt cái chân quay bên gì nè ghét cho bằng được thôi thì để con ghét không không chịu cha phải ghét lên nữa rồi mới ngủ cái số em là số gánh giác đó có khi mà thấy con đang ngồi đó con làm cái gì cũng vậy về có cái áo cởi ra cứ thảy vô vậy thảy vô trên người mình thảy từ trên thảy xuống có chùm đầu con không có có, có lúc chùm không? có lúc chùm đầu luôn á kinh khủng lắm không hay là em thấy đáng yêu mới hồi đầu thì hơi hơi bực mình mà làm riết là quen luôn <laughs> bây giờ không thảy không cho hửi chịu quá nổi <laughs> bây giờ mà về không thảy là, là thấy hơi lạ lạ à. à còn gì nữa nè tật mê game chứ. không ừ tật xấu mê uh, mạng xã hội không ừ. à. dạ khói khói mạng xã hội lắm uh, lướt coi thử người ta làm cái gì lướt lướt chắc là người mà... đẹp không quá đúng không hay <laughs> em đã xấu rồi phải em phải người đẹp thôi không không phải là người đẹp nữa mà khỉ cũng coi mà chó cũng coi mèo cũng coi luôn ngồi coi trong khi đó mình đang nấu ăn cứ ngồi coi cười hả hả hả mà tức cái mình luôn á nếu vậy thằng không nó quá hay nó chỉ có chút xíu gọi là bừa bộn thôi đúng không ừ. ông cũng cọc tính lắm ờ, ví dụ như ông đang làm cái gì đó đi mà ông tập trung ông làm cái con nấu cơm xong cái anh ơi ăn cơm không nghe trả lời xong cái con ờ, bới cơm lên để tại chỗ anh ơi ăn cơm đi cũng không nói năng gì luôn lát nữa con rang ăn thấy tao cơm nguội nguội gấp cái để đó cái nói ổng cái là ổng ổng la lại ổng à. ông nhăn nhăn thật xấu đó con thật xấu ờ. <laughs> có nghĩa là con à, bị một cái là con rất là tập trung vào việc mà con con con đang chú tâm nên là ai làm xung quanh con không có biết có đợt là con làm điện thoại đó con còn làm điện thoại thì con phải tìm hiểu các cái à, phần mềm của điện thoại để sửa lỗi phần mềm thì con tự con ngồi con học trên máy tính đó, bà ngồi bà nấu ăn nấu ăn xong cái bà đem cơm ra bà kêu ăn cơm đi còn không biết lần thứ hai bà đem ra bà ra bà nhắc nữa là cũng phải là nửa tiếng còn không biết lần thứ ba bà ra bà hổ bự lắm đó cơm nấu ra không ăn để khô nguội ai sao ăn em quay qua thấy làm gì đây không trời cái mà không kinh khủng sống là quay vô làm tiếp tục làm nghĩa là con say việc ừ. say việc hôm nay mới biết được cái tánh khí của thằng khâm ừ. đó nó nó làm chung mình nhưng mình cũng mình chỉ nghĩ là nó hiền lành khâm thôi hiền mà con bắt mẹ vợ con đi con nói thật đó. xấu không dạ hay càm ram dạ. nè càm ram có một cái dở là không có hiểu ờ, con không có hiểu em à, em bị cái bệnh đó là bị đau bao tử mỗi lần đói là tay chân run rẩy liền cô đói là phải ăn liền bà không nấu thì lấy gì con ăn con đi ra ngoài ăn bữa thèm cơm mới đây chứ đâu ừ. thèm cơm về đi chợ rồi hết rồi thấy bữa bận bờ biệu thôi em ngừng tay <clears throat> nấu cho anh chén canh ăn cơm được không không trời cũng tức nổi máu điên lên vô lấy cái đồ nấu canh chuông quăng cả đông đi ra ngoài đi ra ngoài không ăn uống gì hết nguyên ngày không ăn uống gì hết đến vòng về thấy bà nấu bà xách nồi cơm lên rồi <laughs> à, thôi cũng kệ chứ biết sao giờ ừ. nhưng mà tính con rất là nóng còn bà thì cũng nóng như lửa vậy đó bà mang quả mà có, dạ bà thiêu con dữ lắm <laughs> tức là ờ, vợ con có hay ờ, có ngọt ngào với con không dạ không bà cô dạ. có nghĩa là một người vợ không ngọt ngào và một người chồng không lãng mạn <laughs> và hai người cùng nóng tính như nhau dạ. Ừ. mà ở với nhau đâu cũng một thập kỷ vậy là quá hay <laughs> có nghĩa là ở đây ý con muốn nói vậy là sao là những cái tật của tụi con á, thì nó không phải là tật xấu nó là cái ừ. tật bản năng của mình dạ. đó và tụi con chấp nhận cái tật của nhau yeah. Dạ. đó là bởi vì yeah. Dạ. ví dụ như lấy nhau một năm hai năm thì còn có cái để mà cô nói ờ này kia kia nọ nhưng bây giờ là 10 năm rồi em gần 10 năm rồi là có đứa con 5 tuổi nữa rồi mà vẫn còn e ấp nhìn vợ nó vẫn nè ngồi nhìn khâm <laughs> yêu lắm là biết là còn yêu dữ lắm thì à, nói nào ngay thì để mà trường tồn tới giờ phút này á, thì trước đó nó cũng phải có một cái khoảng thời gian mà hai vợ chồng phải trải qua rất là nhiều biến cố và hai chồng đã vượt qua được cái cái biến cố rất là lớn ừ. thì mới giờ đây mới thấy là trân trọng những cái khoảng thời gian mà mình đã vượt qua đó ừ, thì right. thấy rằng là mình ở với nhau mình đồng cảm với nhau chia sẻ với nhau là cần thiết ok bây giờ cảm dạ. có muốn nói gì với vợ không những gì nói thì đêm qua anh đã nói hết rồi <laughs> đêm qua luôn nó là dặn dò trước khi lên đây nghe. à dạ không cho mới lên truyền hình để mới biết cái nghề của mình <laughs> chứ còn bà không biết thì bà cứ ghen tuông bà cứ suy nghĩ rằng là ờ, ông đứng với bao nhiêu cô gái đẹp bao nhiêu người mẫu rồi bao nhiêu người uh, xinh đẹp hơn tôi rồi bắt đầu ông ngã lòng cũng siêu lòng rồi cái ông về ông bỏ vợ con tôi đó là nỗi niềm của bà mà nó khóc hoài là cứ điện thoại hoài cô à, quay cũng không, không, yên mà mình gặp bạn cũng không yên ừ. đó thì mong rằng là hiểu con hơn trong cái lúc mà con đi làm biết là thương là ghen yêu là ghen nhưng mà ghen nó có lý một chút xíu ừ. là vậy thôi cô nói với con nè sau ngày hôm nay thì cả nước biết là con là vợ của lê khâm rồi <laughs> đúng không mà lê khâm thì thực sự nếu mà con có tiếp xúc với những người lớn mà đã làm việc chung với khâm á kể ừ. cả từ đàn anh rồi đàn chị đàn cô đàn chú đàn bác nữa thì ai cũng có một cái nhận định chung giống nhau là khâm nó hiền nó ngoan khâm yeah. Dạ. nó có lăng nhăng yeah. Ừ, dạ. thành ra nó chỉ có duyên dáng ngầm mà nó nói chuyện thì mọi người cười ré lên rồi này kia nọ các thứ thôi nên con đừng yeah. có dạ. ghen chi cho nó mệt mỏi mệt con mà mệt nó luôn yeah. hiểu không mệt cả hai cô chín năm rồi có gì nó cũng đã bung rồi dạ, đúng. dễ gì mà giữ được tới chín mười năm anh anh nói câu đó hay á ừ. dạ, em cũng nói với bà mỗi lần bà ghen tôi có gì nếu mà có là bây giờ lòi rồi Ờ, ừ, sao giữ được cái kim mà bọc gì mà 10 năm mà bọc ra nổi à. con có mong muốn vợ con thay đổi một chút gì nữa không dạ thì uh, cũng mong rằng là nóng hay là suy nghĩ thì nó cũng suy nghĩ cho tường tận một xíu ừ. có gì thì mình cứ từ từ cũng là cái lời nhắn nhủ của chính con tại vì đôi lúc mình mình mình giận á con mình không có kìm lòng được ừ. thì bà cũng vậy thôi con hạnh phúc là gì là vợ con à, chăm con con rất là tốt thậm chí là lúc mà con bệnh hay lúc mà con mệt mỏi này kia bà cũng chăm con y như chăm con con vậy đó ừ. thế là con vui em thì ờ, có mong muốn chồng mình thay đổi điều gì không dạ không không cứ vậy nha <laughs> cứ vậy à, anh phải là của dạ. em nghe à, dạ. thôi yeah. trước khi kết thúc chương trình anh xin chúc cho hai vợ chồng em luôn luôn coi như là hiểu nhau à, và quý mến nhau cùng dạ. nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời dạ cảm ơn à, anh nhiều dạ, cảm ơn, cảm ơn. Rồi, cảm ơn. từ giới thiệu em tên là ngô tấn đại em đến từ quảng ngãi à còn em dạ em tên là phan thị hà trâm em đến từ hà tĩnh ạ trâm nay nhiêu tuổi dạ em 26 tuổi ạ tụi em giờ ở đâu dạ tụi em đang ờ, công tác và làm việc ờ, tại ờ, phan rang ninh thuận ạ rồi là từ phan rang ninh thuận vô đây dạ. đáp máy bay vô đây dạ, dạ. đi xe đò <laughs> trước tiên là xin thay mặt cho những người thực hiện chương trình vợ chồng son à, xin cảm ơn hai vợ chồng bạn đã đến đây tham dự chương trình vợ chồng son rất cảm ơn à, đại và trâm là hai người gặp nhau ở đâu và cơ duyên nào khiến cho hai bạn à, gặp nhau và nảy sinh tình yêu dạ thì à, vợ chồng em là à, làm cùng một công ty à, ở à. đông nai ạ em thì làm trước chồng em sau đó chồng em vào là làm nhân viên thực tập thì trong cái đám nhân viên thực tập đó là ai cũng gọi em là chị cả tại vì là chồng em sinh năm 92 thôi thua em một tuổi thì em cũng xứng với mọi người là chị chỉ có riêng chồng em á là không có xứng chị với em thì à, em cũng thấy cái thằng đó nó vừa vừa lùn vừa xấu vừa mập mà lại còn à, còn còn nói ngang ngược với mình nữa thì cũng ghét ghét thôi chứ cũng chưa có ấn tượng gì đặc biệt ờ, không ấn tượng mà ấn tượng đầu tiên là hơi ghét ghét đúng không ghét ghét đúng không bây giờ đại kể tiếp đi lần đầu tiên em gặp vợ em thì <laughs> em có rung động cái cái buổi đầu tiên mà gặp gặp mặt cô gái này dạ ấn tượng đầu tiên với vợ em thì em chỉ chốt lại một chữ à là ghét sao hai người hai người cùng ghét nhau vậy <laughs> dạ tại do là cái tính chất công việc thành ra là không có hợp tính nhau thì em là làm ngoài thị trường còn vợ em là làm văn phòng đôi khi ở văn phòng thì cần thế này thế kia hơi rập khuôn một chút nhưng thị trường thì mình cần linh động thì dẫn đến là hơi bất đồng về quan điểm dẫn là hai đứa gặp nhau xem như chó với mèo vậy đó là rất là ghét nhau nhưng mà ghét nhau thì tại sao cuối cùng lại thương nhau dạ đó là <laughs> chuyện tình chó và mèo cho phép vợ <laughs> kể đi chó và mèo dạ thực dạ, ra nói chung thì ờ, lúc ở đồng nai thì hai đứa không ưa gì nhau rồi nhưng mà công ty em là có một chi nhánh ở ninh thuận thì chuyển em ra ngoài đó lúc thì được khoảng 2 tháng thì chồng em cũng làm từ bình thuận cũng chuyển ra ninh thuận ừ. mà ở ninh thuận thì chỉ có ba anh em đó là anh sếp em em với chồng em thì anh sếp thì có gia đình hết rồi nên là cũng chẳng có ai để chơi cả không có bạn bè người thân gì hết thì có một bạn đồng nghiệp ở đấy thì lâu lâu cũng đi hẹn hò cà phê cho vui thôi chẳng chẳng ưa gì nhau hết mà cứ hề mà ai mà nói đồng đến hai đứa là hai đứa cứ nói móc nói xỉa nói nhau ghê gớm lắm mà chồng em á con trai mà nói nói điếu <laughs> ghê gớm lắm em lúc đầu mới gặp là em chẳng thích cái gì hết rồi sau ừ, cũng được một thời gian cũng hay đi chơi với nhau để chửi nhau em thấy chửi nhiều quá nên lâu dần cũng có tình cảm rồi dần đến là thích nhau nghe hiểu không chửi nhau rồi một thời gian đó hiểu hiểu, hiểu hiểu hiểu hiểu người ta là là nói về nhau tốt thì cũng có tình cảm đây chửi nhau cũng có tình cảm à từ chửi là từ từ quen là thương nhau đúng không ừ. à. có nghĩa là em cũng có cái cảm giác giống như vợ em không mình mình uh, cua răng với nhau lâu quá rồi cái tự nhiên thành ra là nếu mà bữa nào mà không gặp để mà chửi lộn mà thấy nhớ nhớ thương thương đúng không dạ không <laughs> cái cái bắt đầu từ lúc mà được lọt vào mắt xanh của em á là trời ơi lọt vào mắt xanh của em á cha này cho chẳng nghe à. <laughs> là ngày uh, bố chồng ấy ông bố vợ á là ông mới đi đám cưới trong nam ông ghé đó ông chơi thì uh, vợ với nhờ là cho ông vào ở chung với em à. uh, một vài ngày thì uh, trong những ngày ông ở chung rồi khi bố ra thì cũng đưa ông đi chơi tham quan các cái điểm du lịch ở ninh thuận thì trong quá trình đi thì mình thấy cái phong cách của vợ là phù hợp với cái đối tượng mà mình đang tìm kiếm à. cho nên là mình có cảm tình từ đó ạ à. nói chung là phải cảm ơn ông bố vợ à. <laughs> tức là nhìn cái cách mà vợ đối xử với bố tự nhiên em cảm thấy đúng cái người mà em chọn lựa đúng không phải có lý do chứ đâu phải tự nhiên mà cái lộn mà mà mà mà yêu nhau được ta à. ừ tụi em quen nhau bao lâu thì dạ, cưới chưa tới hai tháng trời chưa tới hai tháng hả ta <laughs> sao nhanh dữ vậy dạ cưới sớm là do em hết là tại do là em thấy cô nàng này thì cũng ok tụi em lấy nhau lâu chưa dạ được năm uh, à, 3 tháng rồi có em bé chưa dạ chưa chưa à để em nói về vấn đề em bé à, rồi tiếp <laughs> nói chung là cũng phải cũng không phải là mê tín nhưng mà em cũng xem rất là nhiều chương trình vợ chồng son trước rồi thì em được nghe là anh Quốc Thuận giống như là một uh, ông ông lời nguyên, gọi lời nguyên vậy đó <laughs> dạ ông, ông là, ờ, những một lời nguyên vậy là hệ là cứ anh chúc cho cặp đôi nào là cặp đôi đó sẽ có, sớm có em bé và có em bé ngay á nên là tụi em cũng mong anh quang thân có thể chúc cho vợ chồng em được như vậy trời ơi oh, chết ơi chết ơi thuận ơi hết rồi ê có khi nào mà ở châu âu người ta thỉnh luôn mà bà chúc ra cái ông con ông trời ông phúc rồi chút nữa anh sẽ chúc nghe rồi bây giờ trước khi anh chúc thì anh muốn nghe cái lời tâm sự của các em sau khi cưới nhau về thì vợ em cô ấy có tật xấu gì không về tật xấu mà nặng thì cũng chưa gọi là ừ, nặng quá chỉ à. có một số cái mà gọi là cũng chưa vừa lòng mình thôi nói chung không có nặng quá mà nặng nề thôi đúng không <laughs> dạ. tại vì uh, sống chung với nhau thì mới thấy ra vấn đề là vợ chồng em còn chưa ổn định được công việc nhà là vợ em rất hay xô bì cái vụ công việc nhà thì đôi khi em đi làm về á mình mệt mình nằm đó mình bấm điện thoại chờ cơm ăn mà mình không xuống phụ bà nấu là chắc chắn là bà cứ cầu nhầu cử nhữ giống như ờ, bắt mình phải làm vậy đó thì em cảm thấy không thích cái chùa đó cho lắm cầu nhầu dạ rồi uh, thứ hai nữa là đôi khi cái cách nói chuyện vợ em á là chưa có hay thí dụ đi ví dụ như không có nói như em mà nói không có để cho người khác có cảm tình sao nãy giờ anh nghe nói chuyện đâu có gì đâu mà anh không thấy không hay <laughs> dạ tại vì ờ, ở đây là em đang nói là vấn đề ví dụ như trong công việc của hai vợ chồng cùng công ty thì nó có xảy ra một số vấn đề gì đó thì đôi khi cái cách giải quyết em nói chuyện thì người ta nghe đôi khi là cái sai của mình nhưng lại mắc lòng người ta nhưng vợ em đôi khi cái sai của người ta nhưng nói người ta lại không chịu thì đó là cái cách mình trình bày diễn đạt á tại là do thế này này anh ấy, khéo không dạ, anh ấy nói em về là do thế này này tại vì á, em là công việc thị trường mà công việc thị trường là thường tiếp xúc với khách hàng mà khách hàng cứ mỗi lần gọi điện đến là phàn nàn thế này thế kia mà trong khi là em thấy cái việc phàn nàn đó là chồng em đúng cho nên là em mới cãi tay đối lại với khách hàng thì khách hàng sẽ dẫn đến là khách hàng sẽ không ưa gì chồng em mà không lấy hàng của công ty bên em á cơ chồng em sẽ mất đi sản lượng mà em đánh kiểm soát được nổi nóng tức là do vì em thương chồng em cho nên là là em mới cãi với họ vậy mà chồng em cứ mỗi lần như vậy là về là lá em là nói em không khéo thế này thế kia không giúp đã không giúp à. được anh ấy thôi còn phá anh nữa ừ. ừ. rồi vậy thì cái tật xấu của ông xã em là gì ôi cha lấy về rồi em mới biết là quá trời nhiều quá trời nhiều ôi quá trời nhiều quá trời nhiều <laughs> chồng em là vừa giá trưởng vừa khó tính à, ví dụ như là khi mà em ra khỏi nhà là không bao giờ cho em mặc một cái gì mà hở hang này rồi là mặc váy cũng phải đến bắt cá chứ quá đầu gối là cũng không cho đi biển là không bao giờ mặc bikini bỏ cái bikini ra khỏi cái, cái suy nghĩ đấy cái nghĩa là đi tắm biển phải mặc đồ bộ đó. <laughs> đúng, dạ đúng nhưng mà nó đúng luôn kìa đúng rồi nhưng mà áo là áo phải dày nữa cơ đồ bồ mà áo mỏng cũng không cho nữa trời ơi như vậy là bạn đồ người nhái chứ không được <laughs> rồi à, đi ăn tiệc là cũng phải kính cổng cao tường đúng không dạ Ui, đi ăn tiệc thì chồng em cứ bắt em phải mặc bộ đồ áo vest này rồi là uh, nếu mà mặc váy là cũng phải mặc váy kiểu bỏ sát người rồi là kiểu đến nỗi mà em đi ra đường mà mấy người hàng xóm kêu là như kiểu mẹ của cô dâu vậy đó trời ơi phụ huynh của cô dâu em buồn gì đâu con gái ra đường thì cũng mong là đẹp đẹp mặt thì cũng đẹp cho chồng chứ đẹp cho ai mà ừ. không cho vợ chồng em có bắt em bịt mặt không <laughs> bịt mặt thì không <laughs> lúc yêu thì sao lúc yêu chẳng thể nói gì hết tại vì yêu cũng được có hai tháng thôi nên là Đúng mỗi rồi. lần đi cà phê hay hẹn hò thì em thích mặc thế nào là mặc ôi trước khi mà lấy chồng là đồ em rất là si tín trẻ con rồi là cũng mặc váy xe này kia còn từ khi lấy chồng về trong nhà cháu mặc một cái gì liên quan đến váy vóc như vậy hết ủa vậy thì ở nhà thì sao phải ăn à, mặc phải kính cổng cao tường giống vậy không dạ không ở nhà thì thoải mái tưởng đâu bắt mặc đồ bộ rồi trùm mặt nữa <laughs> rồi đi ngủ có được mặc đầm ngủ không chồng em không thích em mặc đầm tí nào hết nói là mặc đồ bồ cũng được chứ con cứ mặc đến đầm vậy là nói dẹp mấy cái bồ đó đi Gì bữa nào xấu. em vừa lòng muốn đi em đi ngủ em mặc đồ vest <laughs> trốn vừa lòng đó không áo cổ lọ cũng được em áo cổ lọ áo cổ lọ áo đồ áo áo len áo len nó cổ lọ đấy ừ còn tính xấu gì nữa không trong em cũng có tính sĩ diện cao nữa ví dụ trước khi lên nó có nói thôi em nói xấu ấy anh ít ít thôi đừng có nói nhiều Trời. rồi là ví dụ như đi ra ra đường mà em có lỡ tay đánh yếu đi nào nhẹ nhàng một xíu nha về nhà ông láng ấy ông kêu thế này đấy em về nhà thì em thế nào cũng được ra đường gì mà em đồng tay đồng chân là anh em giữ thể diện gì cho anh hết nhưng mà khi ra đường chơi với bạn bè thì em thấy ờ, thấy chồng em vui vui nên em cứ đánh một cái như vậy mà có có một lần em đánh ngay đến đâu á về ông lá qua trời dần rồi mấy ngày luôn <laughs> trời ơi nhiêu mà rồi bây giờ mong muốn thay đổi gì nè em mong muốn em sẽ thay đổi điều gì à chồng em còn có một cái tật đó là hụt thuộc rất là nhiều nữa mà đến mức mà em phải nói với anh ấy là anh thề đi anh ấy cũng nói rồi nhá nhưng mà anh không bỏ được ừ. thì em cũng mong là chồng em có thể bỏ được Thôi, cái bây giờ xin cắt ngang cái hồi nãy em nói là em mong muốn đến đây là cũng vì là nhờ anh chúc ờ, em sẽ có được em bé đúng không vậy thì bây giờ trước khi anh chúc thì bây giờ chồng em chúc nữa cũng phải hứa tại vì bây giờ á tôi có chút một ngàn câu chút đi nữa cũng khó lắm là phải bớt thuốc cái thuốc ừ. đó là một cái nguyên nhân mà chậm có em bé đó đúng vậy đó ừ. nó nghe là thôi bây giờ chồng á bớt hút thuốc đi để mà có em bé đó là cái mà vợ mong muốn ha rồi bớt gia trưởng lại một chút xíu cái thời buổi này á mà chồng gia trưởng là nó cũng bị lỗi thời rồi phải sẽ chia phải luôn luôn trong đầu mình phải có một cái bình đẳng với vợ thì bỏ được cái tính gia trưởng thì mình sẽ thấy là những cái việc làm của vợ mình nó rất là bình thường thì mình sẽ cảm thấy mình nhẹ đầu á tại vì em biết không thực ra chị nói nhỏ thôi những người mà có tính gia trưởng là dễ bị suy diễn nếu mà không nói ra được thì bực bội rồi ừ. hút thuốc thì tất cả những cái điều đó nó đều làm em bị ức chế về đầu óc cho nên em không thoải mái trong tất cả mọi chuyện thì cái vấn đề mà em muốn có con là em phải xả hết em phải vui vẻ thì mới dễ cái đó là chị nói thiệt nó đi về tính cách á cho nên xả đi em ừ. lúc còn chưa muộn lớn tuổi hơn xíu nữa là xả cũng không cũng khó nữa đó thì giờ chị chỉ muốn vậy thôi còn ừ. bây giờ anh biên anh chúc nè đó. nhưng đây thì tôi cũng muốn nói luôn ờ, không riêng gì với cặp vợ chồng của bạn mà các cặp vợ chồng nếu mà sắp tới mà có đến đây tham gia chương trình mà muốn nhờ ông mụ thuận tôi là chúc có con á thì trước tiên tôi có một yêu cầu là anh chồng đó anh hứa anh phải bỏ thuốc lá thì tôi mới chúc thấy không thì giờ thôi nhân đây anh muốn em có một lời hứa với vợ em thì ờ, anh cũng hứa với em là anh sẽ cố gắng giảm hút thuốc và sẽ bỏ <laughs> sao lại giảm bỏ chắc chắn phải bỏ luôn bỏ luôn đi sao lại giảm được <laughs> à thôi nhân đây thì anh cũng xin chúc cho hai vợ chồng em sau chương trình này về các em sẽ có một tin vui à sẽ có một em bé khỏe mạnh kháu khỉnh ra đời chúc hai vợ chồng luôn luôn vui tươi và hạnh phúc nhé